phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vốn nổi tiếng là con đường bích họa tinh tế, đầy màu sắc rực rỡ, là khu phố đường tàu, nơi đây tập nập khách du lịch nước ngoài. Gần dịp trung thu, con phố khoác lên mình diện mạo mới, với đèn lồng được trang trí kín đường, lung linh, huyền ảo khi Hà Nội lên đèn, trở thành điểm check-in được lòng giới trẻ Hà Thành và du khách quốc tế. Quá thú vị, khi dọc con đường tranh bích họa, nổi tiếng Hà Nội, được răng kín đèn lồng, địa điểm này nhanh chóng gây sức hút với các nhiếp ảnh gia, khách du lịch, và các bạn trẻ Hà Thành tới chụp hình. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng hào hứng chia sẻ những hình ảnh về diện mạo mới của khu phố này. Buổi tối khi cả thành phố lên đèn, là lúc con phố trở nên đẹp huyền ảo, lung linh, hơn bao giờ hết không khí trung thu nhộn nhịp, tràn ngập phố phường, trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng, đủ màu sắc, trải dọc theo con phố.